chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì à, giới thiệu tới anh em một cái mẫu máy đánh bài biệp mới của năm 2023 thì à, đây là cái dòng máy mới dòng máy cao cấp về cái phần đầu tiên nè là về cái phần mẫu mã thì cái máy này nó được tích hợp trên cái điện thoại iPhone 13 Pro Max đây mẫu mã rất là đẹp máy thì anh em mua là máy nguyên siêu nha máy mới 100 còn cái máy này thì khi mà anh em mua về anh em sử dụng thì nó có thể chơi được tất cả các loại bài lá Việt Nam trong miền Nam thì anh em có thể sử dụng đánh uh, liên nè cào ba cây ba cây thì mình bắt còn uh, bên Ấn Độ bên sập xám bủ nói chung là trò nào cũng chơi được hết kể cả xì dách thì uh, cái máy này nó đặc biệt một cái là nó có pin rời và nó hai pin hai cục pin này thì anh em có thể đánh dao động tầm khoảng từ 4 tiếng đến 6 tiếng tùy theo trường hợp mình cho nó báo nhiều thì nó sẽ hết nhiều đó hai cục pin pin rời và khi mà mua máy thì à, bên trong máy nó sẽ có một cái tai nghe kèm theo thì cái tai nghe này là tai nghe rin tai nghe khóa tầng sóng của CPK tai nghe này kết nối với máy này cách xa khoảng 10 mét anh em vẫn có thể nghe được tai nghe một nơi máy một nơi nó vẫn bắt sóng tín hiệu với nhau đó đó là cái phần máy mẫu mã đây mẫu nè rất là đẹp luôn đây còn cái phần đánh bài nè chương trình đánh bài bên trong thì cái máy này anh em có thể cài tối đa được 5 trò chơi anh em cài được 5 trò đây anh em thấy không ba cây nè rất là nhiều trò chơi liên cào ba cây miền Bắc tiếng lên nè rồi à, ba cây đôi là bên Ấn Độ nè xì dách xì phé nè rất là nhiều đó thì đây là cái phần đầu tiên là về cái phần mẫu mã cũng như là những cái chức năng chính của máy còn tiếp theo thì mình sẽ test cho anh em coi về cái phần tốc độ đọc bài máy nó báo nhanh hay chậm với lại cái phần camera của máy nó quét xa hay gần rộng như thế nào để cho anh em tham khảo thì à, tiếp tới là bây giờ thì mình test về cái phần à, camera của máy thì à, máy này thì nó được tích hợp full camera ở cạnh sườn tức là cái bên này nè camera nó sẽ gắn hết ở cái phần sườn này thì khi mà mình vô sòng mình chơi thì anh em chỉ cần đặt cái máy như thế này đặt bài về cái hướng của nó là đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo nha nó rất là rộng mình không cần phải đặt đúng vị trí nữa đó rất là dễ chơi chơi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đây mở cái máy lên test cho anh em coi cái máy này thì tốc độ đọc bài của nó chỉ có 0.4 giây chưa tới nửa giây đặt xuống là nó sẽ báo không cần phải đợi đây máy thì à, bây giờ mình chỉnh sơ đi test sơ cho anh em coi ở cái phần bài cào còn những cái bài khác thì đánh nó cũng tương tự như vậy thôi đầu tiên là test tốc độ đọc bài trước nè đây mình cứ thả bài xuống là báo máy để đây thì mình thả à, từ máy cách ra thì khoảng 20 phân đổ lên Đấy. cứ đặt xuống là nó báo đó bài anh em đặt cả bốn cạnh bốn chiều nó đều báo À. kinh bài cũng báo nè Đây, kinh kinh còn một lá cũng báo nha anh em đặt ở trên một cái hộp như thế này nó cũng báo đó mình đặt trên cái hộp cái này thì mình nâng cái à, độ sáng của nó lên Đấy. đặt trên cái hộp nó cũng báo nha đó camera từ máy cách ra tối đa khoảng được 60 à, cm và cái chiều rộng này thì tối đa anh em đặt thoải mái đặt đây cũng báo nè đặt ở đây cũng báo nè đặt qua bên này cũng báo nè đó bất cứ chỗ nào miễn là cái hướng của nó thôi ở thì phần đọc bài với tốc độ đọc bài thì anh em cũng thấy rồi giờ tới cái phần chức năng đánh chức năng đánh thì nó chuẩn 100% nha đối với bài binh sập xám thì đánh 90% còn như bài cào thì nó ăn cả chớp đây test sơ phần bài cào nè anh em đánh bao nhiêu tụ cũng được ở đây thì mình test để cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác với lại những cái anh em nào mà chưa từng chơi anh em hiểu được cái cách mà máy nó hoạt động nó hỗ trợ cho mình những cái gì cho nên mình sẽ để loa ngoài cho anh em cùng nghe còn khi mà đi đánh thì anh em sẽ đeo cái này đây là cái tai nghe của máy nha tai nghe này thì nhét sâu trong lỗ tai thì không ai thấy đâu cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm tai nghe nó chỉ bằng một phần à, một phần ba của ngón tay út mình thôi rất là nhỏ thì đi vô sòng bài đây là chế độ chơi bài cào báo nhà lớn nhất thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho mình biết mình hạ bài xuống nè là máy nó sẽ báo cho mình biết cái tụ bài nào lớn nhất để mình có thể bán cái về hoặc là mình có thể bỏ lá để bài cái lớn nhất đây chẳng hạn trường hợp này bỏ xuống nè máy báo một tức là nhà cái sẽ lớn nhất thì anh em chia luôn nè khỏi phải làm gì hết đây đang đánh bốn nhà nha còn máy này thì nếu mà đánh bài cào thì anh em đánh tối đa 17 nhà 51 lá bài vẫn báo nha đây ba tay đây chính nút nè rồi bây giờ muốn tăng người lên mình làm như thế nào thì anh em chỉ cần bấm cái nút âm lượng ở bên hông nè bấm lên cái đó là tăng 5 người bấm lên cái nữa 6 người nè 6 đó, đánh bao nhiêu người cũng được còn cái lúc mình chơi thực tế thì mình sẽ thoát ra ngoài như thế này luôn đó mình thoát ra nhầy luôn cho nên về màn hình chính hoặc là mình có thể khóa đen lại mình chơi còn bây giờ mình đang test đang cho anh em uh, tìm hiểu sâu thêm về cái máy đánh bài thì mình để như thế này cho dễ hiểu bỏ bài xuống nè đó kinh bài nè sáu máy báo sáu thì trường hợp này mình phải bán cái nè một nè hai ba bốn 5 6 thì tùy theo sòng mà anh em áp dụng cái cách chơi sao cho nó phù hợp thì anh em đánh nó mới trôi chứ không phải cái sòng nào mình cũng có thể bán cái được cho nên mỗi sòng mình sẽ áp dụng mỗi kiểu để mình chơi thì cái đó thì khi nào anh em mua máy thì mình sẽ hướng dẫn sâu hơn đây chính nút nè bán cái chính nút lớn nhất rồi nó còn một cái mã nữa một cái cách chơi thứ hai là cách chơi bỏ lá để mình lớn cái mật khẩu riêng à, thăng 5566 này mình có thể thay đổi là thành cái mật khẩu cá nhân của mình nha để tránh cái trường hợp người ta có xài qua rồi người ta đăng nhập vô cũng không được cái phần bảo mật máy thì rất là ok test cái mã chơi thứ hai bỏ lá cho anh em coi bỏ lá thì máy nó báo bao nhiêu thì mình bỏ bấy nhiêu chẳng hạn như nó đọc một thì mình cứ quăng đi xả đi một lá trên đầu mình chia ra là bài mình lớn thôi rất là dễ chơi cái này thì không cần phải có kỹ thuật ai đánh cũng được về tập à, tầm 2 tiếng đồng hồ là sử dụng thành thạo máy máy bây giờ camera của nó rất là rộng cho nên mình chơi nó sẽ dễ hơn hồi xưa rất là nhiều thì à, khi mà mua hàng bên mình thì bất kỳ anh em lấy một cái máy đánh bài nào cũng vậy mình sẽ tặng cho anh em từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em còn bài thì có rất là nhiều mẫu nha mẫu nào cũng có thì anh em chơi thì anh em cứ chụp hình gửi qua zalo cho nó dễ rồi mình sẽ cung cấp theo yêu cầu của anh em đây là cái mã chơi thứ hai báo uh, bỏ lá bỏ xuống nè nó báo một thì cứ xả đi một lá nè rồi chia ra đang đánh 6 người thì phải chia 6 tụ đây bài mình sẽ lớn nhất 8 điểm nè đây, không có một tụ bài nào mà có thể lớn hơn điểm của mình đó rất là dễ nha rồi tới cái mã chơi thứ ba cái mã chơi này nó sẽ hiệu quả hơn và chơi nó sẽ dễ hơn hiện tại thì bây giờ chơi sòng sới đồ chơi nó cũng khó cho nên người ta nhiều sòng người ta sẽ không cho anh em bán cái không cho anh em bỏ lá thì mình sẽ chơi áp dụng chơi cái mã này đây là thử cái phần bài cào thôi nha còn những cái phần bài khác thì đánh nó cũng tương tự vậy thôi anh em chưa hiểu thì cứ gọi cho mình qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể hơn 09097040 số 4 thì uh, anh em mua hàng nhiều thì anh em sẽ biết đến mình mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn ở gần thì anh em cứ chạy qua nhà anh em coi hàng test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái nha còn ở xa thì à, cứ cho cái địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em đây là cái mã chơi thứ ba báo lời báo lỗ hạ bài xuống là mình sẽ biết lời hay lỗ đây bây giờ mình hạ bài xuống ván này nè người ta kinh bài ra nè người ta kinh ra nha đây như cái trường hợp ván này thì máy nó báo lỗ nè mình nghe kết quả mình có thể phân tích được là mình biết được lời hay lỗ ván này máy báo lỗ nè nếu đi đánh thực tế thì phải xào lại nhưng mà mình chia ở đây cho anh em cùng thấy được cái độ chuẩn xác của máy ván này lỗ nha nhà cái lỗ cái này thì à, những anh em ở miền Tây đánh ăn có thì chơi rất là hiệu quả mình không cần phải xào lại không cần phải bán cái không cần phải bỏ lá chơi vẫn ok hai điểm nè thua là một tụ nè thua hai tụ nè thua ba tụ nè lời hai tụ nè chạy lời lỗ hai tụ đấy đây là cái phần thứ ba báo lời báo lỗ còn máy thì nó có rất là nhiều chức năng ở đây mình test những cái à, chế độ chơi chính để cho anh em hiểu sơ thôi còn à, có thời gian thì anh em cứ alo hoặc là anh em chạy lên tận nơi anh em coi hàng mình sẽ hướng dẫn thêm thì uh, cần lấy hàng thì anh em cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 09097046 4 còn uh, ở xa thì cứ alo mình sẽ gửi hàng về tận nhà thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha